cái đây là mà mới ờ, mới nhú lên là tí ti cái cái gì vậy? À, mè dinh mè dinh cho con con này khó nuôi nè con này ăn cỏ cái mè dinh đó mè dinh còn bự chậu chậu thì mua nuôi không không có mua ờ, cá trê nuôi thử để được con hồ con bự như này à. bự hơn đây luôn cá trê cá trê lai dạ. ờ, Yeah cà phê chào cả nhà mình đang ở có mặt tại à, tại cá trê à, cá giống mà giờ đang đi mua cá trê nhé đây là cá đây là cá gì đây đây là cá rô rô phi rô phi như vậy đây cá gì? Cái này là mè dinh. Cá mè dinh. Đây. Dạ cá xe thôi. Nuôi cá xe thôi. Được kia. Đây là cá tê lai. Tê lai. Con này to nhất mấy ký gì? À, Hả? Mình cho ăn thức ăn là gì vậy? cá cám cám viên uh, ờ, cổ cá à hay, cá từ cá rồi gì nó ăn đúng không nhưng mà phải viên hết hả đây cái rô này rô phi có bể nhỏ nhỏ sụp oxy nhiều quá sụp oxy đây cá cá tắm này lạ không biết luôn cái này là cái gì đây đang thịt lẫn nhau này ô oh, đây còn đây hồ lớn cả nhà còn đây hồ lớn này ui cha đây là trại cá giống tại à, bến xe phía nam đắk lắc đặt đặt đặt đặt luôn đây là hồ cá lớn đây hồ lớn mình đi thâm nhập ra hồ lớn nha mình mua cá về mình nuôi thử nếu được thì mình sẽ mua số lượng nhiều ui hồ to chưa hồ bắt quá bự luôn hồ này là, là, là họ để cá cá cá mẹ đó đẻ xong rồi sẽ vớt vào hồ hồ, hồ có cá nhỏ đó, khi nào bán thì vớt vào hồ kia nguy hiểm quá ai có thú vui nuôi cá như mình thì à, thì sẽ xây hồ nuôi rất là vui nhé đây là cá gì đấy đây là cá chép người ta chưa vớt vào cá chết rồi qua bên kia coi nhé bên kia coi cá kìa tham quan đây là cá diêu hồng u chà nhiều quá cá diêu hồng hồ luôn quá tuyệt vời tuyệt vời quá cả nhà chị cá du hồng bao nhiêu ký chị trăm ngàn ký hả em mua mà nuôi này nuôi sống em mua nhiều nếu mình nuôi cá tê thì không nuôi du hồng được dạ em mua hai, hai loại khác nhau nó ăn thịt bằng nhau thôi ăn thịt á dạ. dạ. đây là cô chủ chúng nuôi nuôi nuôi hồ chứ hay bể chứ đấy nhỏ à. à. nuôi nuôi nuôi chiều ờ, ra cho ăn là vui đây được hai ký thôi như nhỏ thế này bông thế này thế này tới lại thế này thế này lại ừ. à từ tháng kia chứ nó nó còn à, hai hụt một chút sao, sao nó về nó ăn nó chết rồi mà cỡ con cỡ hai hai ba lạng nó câu lên ăn rồi tuyệt vời luôn chào cả nhà nhé.